cha đã hiến dâng cuộc đời quên đi thân mình giảng giao nước chúa muôn nơi cha hy sinh cha bao dung cha yêu thương những ai khó nghèo đôi tay cha trong xót xa hoa dịu mảnh đời bất hạnh trong vòng tay yêu thương chan rê mai sen phụ thân của giới trẻ chan rê mai sen tông đồ yêu mến tha nhân Mai sen ân cần giúp che bụi đời and